cất em trong bóng đêm thôi của riêng anh thôi cất em sâu trong lòng ngực giữa những tinh khôi cất em giữa bao tố sâu tận cùng nhớ thương để loài đom đóm giữ em hơn cả đại dương bao la dẫu biết thân xác sẽ tan thành cho dưới đầu tình anh mang máu nuôi tim hồng dù vực sâu dù núi cao dù bóng tối hay sóng dù trời cao bỗng dưng sập xuống dù tan ra thành khói bay dù có vỡ như bóng mây dù cho ta có xa kiếp sẽ làm anh sao soi đường em đi làm cơn lốc đưa em bay tới những bên bờ xa lý do anh sinh ra trên cuộc đời này chỉ là để thương em thương em nhiều hơn hết love. bình yên